những tiên tri của thần đồng Ấn Độ Anand gần như đều đúng. Ngày càng nhiều người suy đoán Anand phải chăng có khả năng nhìn thấy trước tương lai hay là người du hành xuyên thời không. Ngày 22 tháng 10, thần đồng Ấn Độ Anand đã đăng một video mới trên YouTube nói về một loạt các vấn đề rất quan trọng có ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Từ góc độ chiêm tinh học, Anand đưa ra dự đoán tình hình sắp tới sẽ là cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, hiện tượng thời tiết cực đoan và những thảm họa kinh tế. Trong video trước của mình vào ngày 21 tháng 9 năm 2021, Anand được từng đề cập rằng Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng chủ yếu. Kể từ khi sao mộc đi vào cung ma kết vào ngày 13 tháng 9, đã có rất nhiều thay đổi khác nhau xảy ra trên thế giới. Thời tiết đã bị ảnh hưởng, thế giới đang gặp phải cuộc khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu chưa từng có. Tất cả những điều này đang đe dọa nền kinh tế và chúng bắt đầu từ ngày 13 tháng 9. Các cuộc khủng hoảng đang lan rộng, Anand cho biết cậu thấy rằng từng thứ trong số này đều đang sụp đổ. Tất nhiên, nền kinh tế Trung Quốc đã bị ảnh hưởng ở mức độ lớn. Trước hết, một hiện tượng chiêm tinh đã xuất hiện vào ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021, gọi là KALSARPAIOGA. Cụ thể biểu hiện là mặt trời, mặt trăng, sao hỏa, sao kim, sao mộc, sao thổ và sao thủy sẽ nối thành một đường với nhau tạo thành hiện tượng bảy tròn sao nối một đường, KAL Sapa Yoga đang hình thành từ từ và ổn định, và điều này chắc chắn sẽ có nhiều tác động đến thế giới. Trong chiêm tinh vệ đà, bảy chòm sao hợp pha được coi là điểm hung. Bởi vì KALSARPA lại gặp phải chu kỳ ngược chiều của sao mộc. Điều này đã ứng nghiệm trong thực tế. Cuộc khủng hoảng năng lượng đang ngày càng sâu sắc trên toàn thế giới. Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại và điều đó tất nhiên là do khủng hoảng năng lượng thiếu điện và gián đoạn chuỗi cung ứng. Ngoài ra còn có cuộc khủng hoảng trầm trọng liên quan đến thị trường bất động sản ở Trung Quốc. Anan nó cũng nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng bắt đầu từ Trung Quốc, nhưng nó sẽ lan ra phần còn lại của thế giới rất sớm và cậu đã thấy những dấu hiệu của điều này mặc dù một số chính phủ trên khắp thế giới chấn an mọi người rằng sẽ không có thêm bất kỳ rắc rối nào. Anan nói, tôi chắc chắn rằng rắc rối này đang lan rộng như một thứ dịch bệnh lây lan, nó đang di chuyển từ nơi này sang nơi khác và cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu này chắc chắn sẽ sớm ập đến với chúng ta. Thần đồng này tiên đoán rằng sau ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021, hầu hết khủng hoảng sẽ gia tăng và các tác động này sẽ đến Hoa Kỳ rất sớm. Vì vậy, nhân loại đang bước vào một giai đoạn tồi tệ trước khi mọi thứ trở nên tốt hơn. Tình trạng thời tiết cực đoan Thần đồng cho rằng thời tiết khắc nghiệt sẽ diễn ra khắp nơi vào mùa đông này cho đến tháng 5 năm 2022. Nhiệt độ lạnh, mưa lớn và khí hậu ẩm ướt sẽ diễn ra trong vài tháng tới ở toàn bộ châu Á, nhiều khu vực của châu Âu. Trong khi khu vực Hoa Kỳ, Canada, hầu hết các khu vực của Nam Mỹ sẽ có hiện tượng thời tiết khô và nóng. Bùng phát làn sóng dịch bệnh COVID-19 Bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, kể từ khi sao mộc đi ngược dòng, Anand cho biết cậu thấy rằng nhiều quốc gia được tiêm chủng cao phải đối mặt với tỷ lệ lây nhiễm rất cao, bao gồm Anh, Mỹ, Singapore, Israel. Một số khu vực ở châu Âu đang tiến hành đợt tiêm chủng thứ ba và thứ tư, nhưng Anand cho biết bắt đầu từ tuần thứ hai của tháng 12 năm 2021, có thể sẽ xuất hiện một làn sóng bùng dịch lớn hơn và điều này sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia trên thế giới. Singapore được ca ngợi vì nỗ lực tiêm chủng, nhưng Anand cho biết có thể Singapore sẽ phải chứng kiến những trường hợp lây nhiễm kỷ lục của mình trong ngắn hạn. Tương tự sẽ là Israel cũng như Anh và Mỹ. Các nhà khoa học ở tất cả các quốc gia này đều sẽ phải tự hỏi rằng điều gì đã xảy ra. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và nạn đói sẽ xảy ra. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu được Anand nhấn mạnh là một trong những phần quan trọng nhất trong video của cậu. Nó sẽ xảy ra do sự chuyển đổi giữa cung market và cung bảo bình trong tử vi toàn cầu. Kèm theo đó là cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng và mối đe dọa tiềm tàng của làn sóng COVID-19 mới. Anand tin rằng điều này sẽ sớm ập đến. Các nước lớn trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi điều này. Dân số nghèo chắc chắn sẽ gặp nạn đói. Lũ lụt và thiên tai chắc chắn sẽ xảy ra. Nói cách khác, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng có thể dẫn đến nạn đói. Trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Đó là những gì Anand đã thấy từ hiện tượng chiêm tinh KALSARPAIOGA đang diễn ra. Tử vi toàn cầu cũng cho thấy rõ ràng rằng tất cả các hành tinh đang xếp hàng về cực bắc của mặt trăng, được gọi là Rahu. Theo chiêm tinh học vệ đà, Rahu Kala được coi là điểm gở, Anand nói. Điều này chắc chắn không phải để thúc đẩy nỗi sợ hãi. Đây là nhiệm vụ của một nhà chiêm tinh học để cảnh báo mọi người về những gì sắp xảy ra tất nhiên. Chiêm tinh học không phải là một công cụ khiến bạn sợ hãi, mà để giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho những gì sắp xảy ra. Các nền kinh tế toàn cầu trao đảo và tái lập vĩ đại sẽ diễn ra. Anand được cho rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn vào nửa cuối năm 2022. Vấn đề rất quan trọng khác đó là thế giới sắp diễn ra một điều rất giống với cuộc khủng hoảng chung của thế kỷ 16 và 17, khi các nền kinh tế toàn cầu tan vỡ và liên tục xảy ra các cuộc khủng hoảng. Những điều này đã được lên kế hoạch trong nhiều năm và được đặt tên là tái lập vĩ đại. Đức Hồng Y Raymond Bốc từng cảnh báo rằng sáng kiến tái lập vĩ đại để đối phó với đại dịch COVID-19 là một nỗ lực nhằm thao túng các công dân và quốc gia thông qua sự thiếu hiểu biết và sợ hãi, Anand cho biết sẽ có sự bùng nổ và phá sản của một số ngành và tái lập vĩ đại chắc chắn sẽ diễn ra. Điều chúng ta cần làm là phải bảo vệ bản thân cũng như lợi ích của bạn bè và gia đình. Các giải pháp Các giải pháp tất nhiên là rất quan trọng, chúng quan trọng hơn nhiều so với các vấn đề. Đối với hầu hết mọi người, các giải pháp là những điều chính yếu. Anand được khuyên rằng 1. Thiết lập các nguồn năng lượng riêng Đầu tiên, chúng ta nên thiết lập các nguồn năng lượng của riêng mình và năng lượng mặt trời chắc chắn là giải pháp đầy hứa hẹn. Hãy cẩn thận với tình hình các nguồn năng lượng, chẳng hạn như giá xăng đang tăng cao kỷ lục. Đây là sự chuyển tiếp giữa cung market và cung bảo bình. Và giờ đây, tiền điện tử có bản chất là cung market. Khí đốt, dầu khí và than đá cũng có nguồn gốc từ cung market. Vì vậy, tất cả các nguồn lực này có thể sẽ trải qua các tình huống khủng hoảng trong ngắn hạn cũng như dài hạn Tất cả chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều đó. 2. Hãy thận trọng trong đầu tư. Khi nói đến đầu tư, nhiều người khá lạc quan với Bitcoin và tất nhiên là tiền điện tử cùng tất cả các loại tiền khác. Tất nhiên, tiền mã hóa là một công nghệ mới nổi và đầy hứa hẹn, chắc chắn sẽ có nhiều ảnh hưởng trong 20 năm tới và sẽ định nghĩa lại toàn bộ loại hình tài chính mà nhân loại đang trải qua. Đồng thời, chúng ta cần phải rất thận trọng vì theo chiêm tinh học, có thể sẽ có một cuộc khủng hoảng liên quan đến Bitcoin và thị trường chứng khoán. Trên thực tế, mỗi khi các cuộc khủng hoảng phát sinh, thì vàng được xem là kênh an toàn giúp bình ổn thị trường. Bất cứ khi nào suy thoái hoặc lạm phát xuất hiện, các nhà đầu tư trở lại với vàng như một nơi trú ẩn an toàn nhất. 3. Tự trồng lương thực Thứ ba là điều rất quan trọng. Hãy tự trồng lương thực, mua đất nông nghiệp là một khoản đầu tư sáng suốt con người chúng ta không nên sống trong những căn hộ chật trội với không gian nhỏ hẹp. Thay vào đó, chúng ta nên sống trong những khu đất rộng thưa thớt dân cư. Điều này tất nhiên sẽ làm giảm khả năng lây truyền bệnh dịch, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời xa xưa, nhiều người được sở hữu đất nông nghiệp hữu cơ, nhưng qua thời gian, chúng ta đã mất đi nhiều di sản cổ xưa. Và ngày nay, điều quan trọng là chúng ta phải xem xét lại tất cả, trong đó có việc sở hữu đất nông nghiệp hữu cơ, 4. Hãy tuân theo mẹ thiên nhiên. Có một điều quan trọng được lưu lại trong suốt thánh thư của chúng ta. Đó là hãy tuân theo mẹ thiên nhiên. anan đã nói rằng mẹ thiên nhiên biết rõ nhất điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì thế, chúng ta hãy chăm sóc những mảnh ghép của mẹ thiên nhiên đã cung cấp cho mình. Chúng ta có không khí, chúng ta có nước, chúng ta có năng lượng, mọi thứ đều do mẹ thiên nhiên cung cấp. Hãy chăm sóc bảo tồn chúng và sử dụng chúng một cách hợp lý. Tất cả chúng ta cần phải làm điều đó cùng nhau để trải nghiệm một cuộc sống tốt đẹp hơn và để đảm bảo rằng chúng ta có một tương lai tươi sáng cho toàn bộ nền văn minh nhân loại. Một bước quan trọng nữa đó là thiết lập khu vườn thảo dược của riêng bạn. Chúng ta đang có những thứ hóa chất nhân tạo được bơm vào cơ thể của mỗi người, nhưng điều này không phải là một điều tích cực. Những gì tự nhiên và có ích cho tất cả chúng ta là một khu vườn thảo dược. Vì vậy, Hãy tận dụng những loại thảo mộc mà người xưa đã cung cấp cho chúng ta và mẹ thiên nhiên đã ban cấp cho nhân loại. Đó là cách chữa trị tốt nhất. Anand nói, Tôi không có ý hạ thấp công nghệ hiện đại, nhưng tôi muốn nhấn mạnh vào thực tế là làn sóng thiết bị nhân tạo đang diễn ra chắc chắn là theo chiều hướng tiêu cực. Họ đang cố gắng làm điều gì đó sai trái cho nhân loại. Và tôi chắc chắn rằng cách duy nhất để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này là đón nhận mẹ thiên nhiên và trở về với mẹ thiên nhiên. 5. Nhà tiên tri kêu gọi hãy đặt niềm tin vào thần. Gần đây, nhà tiên tri chứ danh Anthony Cheng từng cảnh báo. Không ai biết rõ đại dịch Covid-19 là điểm khởi đầu hay kết thúc của nhân loại. Tuy nhiên, nếu con người không thay đổi, vẫn tiếp tục phá hoại tự nhiên, phá vỡ chuỗi sinh học, gây ảnh hưởng tới chuỗi lương thực, thì một đợt dịch khác chắc chắn sẽ đến. Nó đến từ một không gian khác mà nhân loại không biết, Đến lúc đó con người sẽ lại bị trừng phạt một lần nữa. Ông còn nói, nhân loại chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Chúng ta từng tự cao tự đại cho rằng con người có thể thao túng mọi thứ. Nhưng kết cục là ngày càng có nhiều thứ không thể thao túng được. Nhưng thần có thể nói cho bạn tất cả. Hãy tin vào những gì bạn tin. Dùng thiện niệm đối đãi với tất cả để được thần bảo hộ. Thần đồng Anan cũng nói điều tương tự